chào mọi người ha à, hôm nay mình có cái chuyến công tác đi ờ, Phan Thiết mà buổi chiều nhưng mà mình ờ, đi tranh thủ đi buổi sáng trời nó mát nó lại nó ít xe rồi giờ vô bạch đây trước tiên là phải đầy bình trước đó đã xăng nay xăng ron 95 loại 5 29.030 mình xuất phát từ ờ, năm giờ mười mình cũng đi uh, lộ trình đi đường ngoài thôi bắt đường về à, đường về nếu mà có thời gian thì mình đi đường à, ven biển về còn à, chặng đi thì mình ưu tiên cho công việc ra đúng giờ lại à, có thời gian coi tài liệu rồi trước sớm tao tập thể dục hết quá bữa nay bỏ bỏ hết buổi tập hôm nay coi ờ, dự báo thời tiết rồi phan thiết ờ, hôm nay với ngày mai không có mưa ngày mốt là mưa <laughs> đi sáng sớm mọi người thấy cái cái màu trời nó thích ghê á thấy không nó hừng đông á tao kêu hừng đông là gì nè hồng để ra ngoài này rất dễ thấy hơn nè năm rưỡi là người ta dậy hết rồi bắt đầu cuộc sống mới trong ngày rồi xe mình à, đi à, măng đen về thì à, bảo dưỡng xong rồi để nhà cũng không có đi bữa nay mới đi xa lại nè à, cái nhớt lần trước mình đi là shadow racing à, 10 cái 40 ha thì à, tí xíu ra ngoài kia mình cũng à, sẽ à, review nó cho tại vì mình thay nhất mới và mình đi chuyến đó về tổng hành trình của mình là 2.100 cây 2.100 cây thì hôm nay mình vẫn chưa có thay nhớt mọi người chung là nó uh, ờ, 2.100 cây nó vẫn còn êm lắm rất là êm màu thì nó ngã vàng rồi nhưng mà nó nó rất là êm cái màu trời hằng đông hôm nay nè đẹp chưa rất là đẹp luôn ha Đấy nay à, mà mù suốt thôi mà bữa nay nhìn bầu trời thích thiệt đó cầu Sài Gòn cái này mà ngoài à, ngoài biển nhìn chắc đẹp lắm á như vẫn có mưa lâm râm hay sao thấy bụi trên kính đó mà kính bảo hiểm mình nghĩ cái nhớt này à, nhớt Shadow Racing à, version 3 này có thể đi à, đến hơn 2 ngàn rưỡi đó chào đón mình bằng một cơn mưa phùn sáng nắng đẹp vậy đó mà mưa phùn bữa nay thì trời em âm u u nè nhưng mà cái phía mà chạy lên phan thiết thì nắng có vẻ là nắng lắm cảnh sát giao thông an toàn giao thông tháng an toàn giao thông mình nghĩ cái chuyện an toàn giao thông đó là cái chuyện ờ, nó bình thường thôi chứ có gì đâu mà phải ờ, ờ, tổ chức hẳn một tháng an toàn giao thông tháng nào cũng phải an toàn giao thông chứ lấy hoay đâu hay 6 giờ mới ra ra tới uh, ngã tư Vũng Tàu đường cũng đông nay ngày đầu tiên ờ, mỗi tuần lúc nào cũng đông để vừa rồi không biết mọi người đi đâu chơi không mình ở nhà ngộ thiệt á Năm nào cũng kẹt xe hết Mà ai cũng dự đoán là kẹt xe nhưng nó vẫn cực kẹt xe <laughs> Tác hại của hậu Covid Ở nhà quá lâu à, phải đi bất chấp nếu mà nếu mà cái giao thông à, cái giao thông ờ, và hạ tầng giao thông hiện như hiện nay à, không cải thiện được thì cái cái sân bay mà Long Thành cũng cũng khó khăn nữa chứ giống như cái bến bến xe miền Đông giờ ra đó thấy vắng hoe luôn đó rồi tuyến metro thì trễ nãy thì đâu có cái phương tiện nào đi ra đi ra sân bay được đâu rồi ờ, ra tới quốc lộ rồi đó mình đi ờ, mình đi một mình mình chạy đàng hoàng lắm <laughs> mình đi với đồng bọn thì mình mới lộ nguyên hình thôi à, được chạy luôn nói giỡn chứ đi đội thì mình không thể là gánh nặng của đội được à, tốc độ của đoàn nào mình phải tuân thủ chứ không thôi tội mấy anh chốt đoàn lắm còn mình đi mình thì mình thoải mái mình đi ờ, giờ đi vừa vừa nói chuyện xàm nó ờ, thủng thỉnh đi chứ ờ, ám ảnh mấy chiếc xe rác ờ, ở nước mình lắm luôn á nước ngoài ta cũng có xe rác nhưng mà nó không có nhiễu nhão như vậy đâu đó mọi người thấy nó nhiễu nhão không Thôi ơi là thôi luôn khách nước ngoài tôi đi ngang không biết người ta đánh giá mình sao luôn tại, cái cái cái thói quen không có phân loại rác á ở nước ngoài tôi phân loại rác ở tại nguồn luôn nên cái nào nó ra cái đó đi ờ, loại nào có xe chuyên dụng loại đó để ờ, để nó đi nó đảm bảo vệ sinh môi trường chứ ờ, xe rác là để mục tiêu là dọn rác để đảm bảo môi trường nhưng nó là cũng là một trong những phương tiện gây ô nhiễm nhiều nhất luôn nước rác nó chảy dài từ bãi rác cho đến cái chỗ thu gom rác ra cái chỗ đông xe quải cho đậu luôn Đấy, anh em chơi ờ, chơi phân khối lớn là không có ngại đường xấu đường xe sợ chỉ sợ đông xe kẹt xe là cái gì nó cũng có hai mặt đó à Đấy, ờ, nhiều khi mấy anh em biker chơi ờ, nó nhiều cái nó cũng quá đáng thiệt nó làm cho người khác người ta không hiểu về mô tô mà thậm chí là người hiểu người ta cũng không chấp nhận được cái cách chơi như vậy mình nghe bài dù dây à qua được cái chỗ này mới khỏe mấy cái mố cầu này nè mấy cái uh, chân cho lắp cái đèn uh, sáng nè các bác cần ráng chống chế là tại chưa lắp rào chưa gì thông xe luôn rồi đó lắp rào gì không cái này mấy chiếc xe mà chạy mà sát vô cái lề á không để ý bị quất thiệt á chứ Ờ, có nhiều cách giải quyết cái đó thôi chả hiểu sao lại làm như vậy nhìn thấy nó ấn ấn nó chạy ngang cái tự nhiên nó nhát tay ra chạy lên chút xíu nữa rẽ đâu đó ăn hơi đói bụng rồi lần nào dậy sớm nó cũng đói bụng hết trơn cái khỏi này bắt đầu ờ, khúc này thì bắt đầu xe nó mới bớt bớt được ở đi sáng lúc nào ông tranh thủ chạy đến ra khỏi cái điểm mà đông xe rồi muốn nghỉ gì nghỉ cũng vẫn còn anh em ờ, thắc mắc cái cái chợ ờ, chợ lực cổ hôm hôm nay để mình minh họa cho mọi người thấy là cho cho cái anh em nếu anh em đó có có xem cái clip này thì thì hiểu hơn ha thì khi mà chiếc xe mình chạy tốc độ cao á mà mặt đường mình nó không có bằng phẳng á thì tay lái nó sẽ có cái hiện tượng như thế này nè đó đó ừ, thấy không thấy nó lắc không đó nó chạy nó chạy nó nó nó, nó lắc như vậy ha thì ờ, Ờ, do là mình ờ, mình để minh họa cho nên mình không có siết cái cái cọ ờ, cái trợ lực lại khi khi mình chạy tốc độ nhanh đó thì mình phải siết cái cái trợ lực cổ lại cho nó cứng cái cổ hơn thì nó sẽ không có cái hiện tượng là cái tay lái nó vẫy như vậy Ồ, cây phượng ở này ngoài Vũng Tàu có cái cây phượng đang hot lắm ờ, tí ờ, quay lại trở lại cái cái ờ, cái chợ lực cổ ha nếu như mà mà mình chạy tốc độ nhanh mà mình không có cái ờ, thiết bị trợ lực cổ á thì cái tay lái mình nó sẽ vẫy rất là nhiều xe mình có nhưng mà mình mình xả hết ra để để nó mềm nhất để mọi người minh họa cho mọi người thấy cái tay lái nó vẫy như thế nào khi không có trợ lực à, thì tí xíu mình sẽ siết vô lại theo đúng cái cái nguyên tắc mà mình chạy đường xa và, và chạy nhanh đó để uh, mọi người thấy là cái cái cổ nó sẽ ổn định như thế nào GS nghĩa địa gì GS <laughs> nghĩa địa gì <laughs> chả thấy thương luôn à, <laughs> kiếm cái quán cơm vô ăn đây rồi à, chỗ đông á, thì nó nó bụi ở chỗ nó sạch sẽ thì không có người mấy cái quán mà người ta vô đông á thường là quán ngon nhưng mà cũng không loại trừ là nó tiện đường nó ghé vào à, nó cái vị trí nó tiện á mà nó bụi quá vô nó ăn bụi không chứ không có đồ ăn đó mà ăn luôn á cái chỗ nó vừa không có bụi mà nó vừa không có khách luôn <laughs> Ủa còn gì ăn không anh? ra đây ngồi đi lấy cái uh, ờ, phở phở bò viên đi rồi đó thì cái xe của mình nó cái chợ lực cổ nó nằm ở là chỗ này nó hơi bất tiện một cái nhưng mà nhà sản xuất người ta thiết kế như vậy thì mỗi lần muốn chỉnh thì phải ờ, xuống chỉnh lại thì nãy mình có nói chạy xa thì mình sẽ tăng lên bình thường mình đi trong phố mình để ờ, mình không bao giờ mình xả hết ra ha để mức một mức hai vậy đó mà đi xa chạy tốc độ nhanh trên 80 90 cây số giờ thì mình nên chỉnh nó lên mức 7 mức 8 ha rồi tí xíu mình ờ, chỉnh lên mức 10 rồi đó rồi à, tí xíu mọi người sẽ xem xem lại coi cái tay lái nó còn vẫy không ha ăn xong rồi về lên đường tiếp nay trời nó không có nắng mà mù u nhưng mà được cái không có mưa đi vậy nó nó khỏe Ờ, nếu, nếu nếu như mà mình có cái trợ lực cổ á thì nó cái tay lái nó rất là ổn định không mọi người thấy cái tay lái nó rất là ổn định ha nó không có rung mặc dù là mặt đường nó rất là xấu à, nó, nó cũng không có bằng phẳng lắm đâu nhưng mà nó không có rung đó cho nên là khi mà chạy đường xấu mà với tốc độ cao mà cái cổ cái tay lái nó nó ổn định á thì à, nó sẽ giúp cho mình à, đỡ phải ờ, kèm cái tay lái để giữ chiếc xe cho nó ổn định ha đó mọi người thấy nè đó rất là ok ha đó nó là như vậy chỉnh cái thông số GoPro lại tại vì uh, nắng bắt đầu gắt rồi nắng lên uh, gắt rồi thì mình phải chỉnh cái thông số khác để nó đảm bảo cái uh, cái chất lượng của video đồ ha ở nhiều, nhiều anh em mình thấy gần đây mình à, thấy chê GoPro quá trời nói là quay đêm kém rồi à, mau nóng rồi à, tùm lum hết thực sự là là không có một cái thiết bị nào mà nó nó hoàn hảo đâu nhưng mà nếu nếu như mọi người khai thác đúng cái tính năng người ta thiết kế cái loại đó dành cho cái hoạt động gì à, và mình à, biết làm chủ hết mấy cái thông số kỹ thuật của nó đó thì à, tùy vô cái điều kiện à, môi trường ha điều kiện về ánh sáng thì mình phải chỉnh một cái thông số cho nó phù hợp với cái đó ví dụ như mọi người quay trong stereo thì cái điều kiện môi trường mình set up và nó cố định nó ổn định lắm cho nên quay trong stereo mình chỉnh một lần một thôi là nó nó ok rồi nó duy trì luôn như vậy còn nếu như mình làm vlog á mình chạy xe như vậy thì trong quá trình mình chạy xe thì nó mình sẽ di chuyển từ vùng tối vô vùng sáng ờ, sáng ít hay sáng nhiều nó thay đổi liên tục cho nên á là mình cũng phải thay đổi thông số theo nó theo để cho nó phù hợp còn nếu mình để nó tự điều chỉnh á, thì chắc chắn là nó sẽ có những cái đoạn nó điều chỉnh không như ý mình rồi đúng không nếu mà người ta à, co nó nhỏ lại gần à, à, nhiều á để cho nó cái cái thiết bị càng ngày nó càng nhỏ đi á thì nó một cái bài toán đó là vấn đề giải nhiệt tản nhiệt của thiết bị đó nó nó sẽ yếu hơn là những cái thiết bị nó to hơn chứ còn quay là bảo đảm là nó sẽ sinh nhiệt không có cái nào mà không sinh nhiệt hết á chỉ là vấn đề là nó nó giải nhiệt tản nhiệt tốt hay không tốt thôi cho nên là những cái ờ, thiết bị cầm tay mình quay clip thì đừng có nên quay dài quay nhiều clip ngắn là mình biên tập lại thì nó không bao giờ nóng như mình xài GoPro không bao giờ nóng được với mình luôn á ha cho nên là mình mình mình phải mình phải ờ, làm chủ được nó xong hết khai thác được hết rồi rồi hãy chê nó chứ còn chưa xài mà chê hoặc là xài mà không biết xài rồi chê so sánh là Goro quay quay đêm nó dở tại hơn là Pocket 2 à, bản thân mình là xài cả Goro và Pocket 2 nhưng mà mình phải nói cho các bạn biết như thế này nè mỗi cái thiết bị nó sinh ra để làm một cái công việc của nó không thể nào mà lấy lấy cái à, cái công việc này để so sánh với công việc kia à, nếu mà một cái thiết bị mà nó đáp ứng tất cả mọi cái yêu cầu của mình thì mua gì nổi tiền đâu mà mua thì cái cái Pocket hai á nó thiết kế là nó dùng nó dùng cơ học để nó chống rung là cái gimbal đó còn cái Google này nó chống rung bằng thuật toán nó so sánh giữa các cái điểm tối điểm sáng với nhau nó chồng lấn bên nhau ví dụ nó lệch đi một tí xíu là nó nó sẽ giải quyết bằng cái chuyện nó rớp lại nó rớp cái khung hình lại để nó khử rung hiệu quả là bởi vì cái vùng tối vùng sáng nếu mình quay ban đêm á nó không có đủ à, cái cái cái độ tương phản á thì nó sẽ cái hiệu quả của cái thuật toán đó nó khử rung nó nó không có hiệu quả còn cái thằng kết 2 á là nó không có quan tâm ban ngày ban đêm gì nó cũng không có cần phải xử lý ờ, chống rung bằng thuật toán gì hết nó nó nó giải quyết bằng cơ học ban ngày ban đêm gì nó cũng khử rung bằng cái gimbal hết tuy nhiên bóc ừ, cái hai nó không phải là action cam nhiều anh em gọi nó là action cam chứ nó không phải là action cam đâu nên mình gắn lên trên xe mình chạy á nó rung là nó chịu không nổi thì lúc đó nó khử rung làm sao bằng GoPro được cho nên nó là à, mình đừng có chơi mình phải hiểu mình phải hiểu cái cái ưu và nhược điểm của nó và cái cách người nhà sản xuất người ta thiết kế để mình khai thác được hết cái thế mạnh của nó ha sao Pocket uh, 2 nó không thể chống rung một uh, như Goro trong điều kiện ánh sáng bình thường và uh, trong trong những cái hoạt động mà uh, hành động á gọi là action cam á như mình gắn lên xe nè hay là mình gắn lên người mà mình chạy bộ mình chạy xe đạp vân vân á bởi vì nó không có ờ, chống rung ờ, điện tử nhưng mà cái gimbal của nó thì nó lại không có cái uh, giải quyết được cái rung theo trục thẳng đứng trục da cho nên là chạy trên xe rồi xe nó rung lắc như nè lên xuống như nè thì nó, cái khung hình nó nó rung như vậy thì nó không có giải quyết được trong khi Google thì nó giải quyết ngược luôn đó, cho nên là Pocket 2 là nó dùng cho những cái hoạt động giống như là là quay vlog mình vừa cầm mình vừa cầm mình vừa đi mình vừa nói thì cũng có anh em nói là Google quay đêm nó nó nôi nói là nó nó bị bị bị hạt á nhiều thì đúng rồi tại vì mình không có biết khống chế cái à, cái ISO cái ISO là cái cái độ nhạy sáng á tại vì nó nó bù sáng lại nó bù sáng lại trong điều kiện ánh sáng yếu nó bù sáng lại để nó đưa cái IV bằng không là đưa về điều kiện ờ, cân bằng sáng bình thường thì nó phải đẩy ISO lên hết hết mức tại Google thì nó đâu có chỉnh khẩu nó có một khẩu cố định duy nhất à cho nên là nó không có cách nào khác để bù sáng bằng cách tăng ISO mà tăng ISO là nó nó làm bị noi là đúng nên là mình khống chế cái ISO càng thấp nhất có thể rồi à, còn cái video nó bị tối tí xíu này mình hậu kỳ mình đưa nó lên là mình kiểm soát cái độ noi nó thì cái chất lượng nó lúc nào nó nó cũng ở mức chấp nhận được hết á ừ, đến à, cửa ngõ quẹo vô chỗ hàm tụng nam rồi mấy cái khu resort bên à, mũi cây gà bên tiến thành á không biết mấy rìa resort trong đó ờ, còn sống nổi không nó bên mũi né nó còn ế nó đừng nói ờ, bên uh, tiến thành rồi. rồi rồi thấy uh, rộ lên mấy cái chuyện mà mấy em học sinh nó nó chọn cái cách tiêu cực để giải quyết cuộc đời của nó mình thấy xót xa thiệt á sự nó là một cái hồi chuông mà cảnh tỉnh lại cho những ai làm cha làm mẹ mà vẫn còn cái tư duy ép con học á ép con học để đậu trường này trường kia cái đó phải coi lại là cái cái chương trình học uh, ở Việt Nam mình theo cái theo cái chương trình khung á, của nhà nước ban hành á, là nó cũng đã rất nặng rồi nặng lắm à, tại sao mình nói nặng bây giờ mình thấy ờ, mình bản thân mình ngày xưa đi học bây giờ mình quay lại mình thấy con mình học lớp 2, lớp 3 nó học bài gì là mình biết nó nặng hay không à ngày xưa những cái bài đó mình có thể là phải lên lớp cao lắm mình mới học còn giờ lớp lớp 2, lớp 3 nó học rồi cho nên nó là nó đã rất nặng rồi mà cha mẹ còn còn ép còn ép học ngày học đêm để vào được trường này vào được trường kia rồi học để mà kiểu uh, để ờ, rạng rạng danh với, với hàng xóm nữa thì thì thôi chứ con mình không thương mình đi thương hàng xóm mà gia đình cái áp lực đó gia đình đem lại cho tụi nó thì tụi nó biết báo víu cho ai thì có phải nó bế tắc không mà bế tắc á cái tuổi nó còn nhỏ nó chưa có được cái kỹ năng để nó giải quyết những cái áp lực của nó nó chưa biết cách để nó vượt qua những áp lực nó thì nó chọn cách tiêu cực thôi chứ sống gì nổi đó là cha mẹ hại chết con mình nó không có đổ thừa ai hết rồi nó dẫn đến cái chuyện à, ép học sinh à, không thi vào lớp 10 đều có lỗi từ phía ngành giáo dục với lại à, gia đình hết thiết vào lúc 9 giờ à, vào lúc 9 giờ à, sáng ăn sáng uống nước không, không ra nửa tiếng à vậy là đâu đó tầm 4 à, tiếng 4 tiếng là đi đi đúng tốc độ cho phép của nó nên là cũng không việc gì phải chạy bạo lực nữa làm gì mọi người xem ờ, thành phố Phan Thiết ha rất là êm ả vào trung tâm của thành phố Phan Thiết này. Mình đang đi trên con đường à, Trần Hưng Đạo à. Con đường này là con đường à, lớn Và đi đi vào giữa thành phố Phan Thiết Xong rồi đi ra lại quốc lộ 1 đây là cái cái cầu quen thuộc lắm nè tự nhiên quên mất tiêu cái tên cái cầu này hàng năm mà như con đến à, dịp lễ vậy đó là đua ghe đua thuyền vậy cầu à, Trần Hưng Đạo đó mọi người thấy nè ghe thuyền là bình thường không có ra đây đánh bắt thì người ta đậu ở đây quá trời nhìn đã ha à, mình sẽ đi về hướng mũi né tại nãy chỗ cái cầu trận đạo là cái à, là cái vị trí mà toàn toàn à, tổng hình dinh của cơ quan nhà nước không à mình không dám bay lai cam chỗ đó nó đẹp nó cầu bè đừng mình sẽ đi xuống mũi né rồi có chỗ nào đẹp đẹp tàu à, bè đậu mình sẽ quay cho mọi người coi đây toàn là hai bên đường toàn là trụ sở của sở ban ngành không à hồ này đang xây đang xây cái gì cái tháp tòa nhà văn phòng nào nhìn giống như cái tháp chàm á cái này như của tập đoàn rạng đông ở phan thiết thì có tập đoàn rạng đông một tập đoàn một trong những tập đoàn lớn đây mọi người thấy à, lầu à, lầu ông hoàng nè lầu ông hoàng trong à, đó cái chớp cái tuốt trên kia kìa ở đây chắc không thấy nhìn qua Google khó thấy lắm trong thơ hàng mặt tử bài hát lầu ông hoàng đó đó mọi người đi vô trong này là chùa Vũ Sơn lầu ông hoàng rồi chắc mình đi lên trên chùa nó chút xíu ha cũng chưa bao giờ đi để mình vòng lại hay là vô cái đền nhóm đền tháp chàm này nè cũng cũng sẽ thấy lòng ông hoàng thường nếu mà xe mình mà đi bôi nổ mình không dám vô đâu tại nó ồn ào chỗ chỗ cần phải yên tĩnh không cái phượng đẹp quá mà xe mình giờ đi Gojin không à cho nên là mình tự tin đi vào nó không có gây phiền hà cho ai hết bây giờ đi vô chùa thì đường nào ta không biết đi đường nào nữa à, chắc là đậu xe ở đây ôi chỗ mát quá cái anh kia ảnh anh chỉ là đi đi chạy xe lên chùa vô được luôn chứ chỗ này là bãi xe của à, bên cà phê không đậu được <laughs> tại mình sợ chạy vô nó ồn trong chùa á mình không dám chạy mà nó chạy vô được thì mình chạy vô luôn chùa Bủ Sơn một ngôi chùa mới ở Phan Thiết thì ngôi chùa này đang đang chuẩn bị cho lễ Phật đản đang chuẩn bị à, lễ đài nè chùa cũng đang à, kêu gọi à, Phật tử cúng dường để sơn tượng có số điện thoại bác nào à, tín đồ của Phật giáo thì có thể ủng hộ chùa ha rất là đẹp bà Quan Âm đẹp lắm nè rất đẹp ha xung quanh cảnh chùa có cái anh này <laughs> nãy giờ anh, anh đi theo anh hướng dẫn mình anh hướng dẫn mình đi xuống dưới đây <laughs> coi cảnh cảnh chùa Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh uh, ờ, Tiếng Phạn về hết phía à, mũi né để mình thấy ngôi chùa có cái à, vị trí trên đồi cao rất là đẹp mà chùa đang đang à, sửa chữa à, chuẩn bị đón Phật đản bây giờ mình đi ra lấy xe và chuẩn bị lịch làm việc buổi chiều bên trong chùa này. rất là đẹp ha chim hót quá trời chùa đang ờ, kêu gọi ờ, các phật tử cúng dường để ờ, xây chùa với sơn tượng thì mình để số điện thoại ở đây ha chùa nè của chùa ai có à, lòng thành muốn à, cúng dường phát tâm bồ tát cúng dường thì hỗ trợ cho chùa ha rồi giờ mình ra khỏi chùa mình đi về chỗ à, hội nghị một cây phượng đẹp ghê mấy cây nó nhỏ nhỏ lùng lùng ấy chứ mong dữ dằn không à khu xi linh nè ở đây nó có một cái à, hầm rượu hầm rượu ai chưa đi thì à, cũng có thể thử ha thú thú vị cũng thú vị á nơi à, nơi người ta um, lưu trữ mấy cái rượu vang rồi đó ở này như đóng cửa hay sao á ở dưới có nguyên cái hầm lưu trữ luôn mua vé vào rồi vô đó người ta có một cái tour guide người ta dẫn đi từng khu người ta giới thiệu à, quá trình trưng cất rượu này kia à, cho thử rượu luôn đường này lúc nào nó cũng vắng đó ngay cái chỗ à, mũi nhọn nó ve ra che ra nó là mũi né đó mọi người nhìn qua Google chắc khó thấy đó nó nằm ở này nè ở cái mũi đó nó mũi né điện gió quá trời luôn ha giờ đi đâu cũng thấy điện gió hết à, trời còn cát này nhìn đã không nhìn giống như ờ, ở đất nước nào mà chạy ờ, chạy ờ, xuyên cái đường giữa sa mạc á chói cho em rồi ờ, Có ờ, bạn góp ý mình nâng cái ờ, camera lên cao một chút Nó mới đẹp Rồi mình nghe lời bạn mình nâng lên Không biết kỳ này về clip nó ra làm sao hy vọng là cái góc nó ổn rồi đó ờ, bà con hay leo trên này trượt cát nè giờ nó nóng thấy cha luôn leo trên đó trượt <laughs> gì nổi gì xuống nhất phỏng đích hết đây ở này đi ra hòn rơm mà hòn rơm mà nó cũng có kỷ niệm ở đây giờ à, đi lại thấy ờ, khác nhiều quá chỗ này hay bắn tốc độ lắm mọi người chạy năm năm chục thôi chỗ này với lại chỗ dưới ờ, mũi né quẹo qua hay bắn tốc độ lắm quá đẹp biển xanh xanh biển êm nó Hải Chi đi ờ, đi chơi mấy ngày này thì nó khỏe không mình đi ờ, đi mấy ngày lễ chơi ăn chút nhau nghỉ một hai ngày phép gì đó mỗi người có 12 ngày phép mà nghỉ ờ, đi chơi cho nó thoải mái ừ. đây là đoạn đẹp nhất của mũi né đó lên trên kia thì bầu trắng chỗ này đến đây là quan dốc này đến hòn rơm từ phía mũi né về hết đón đứng đón bên kia chắc đứng bắn ở đây quá đứng bắn ở đâu á hay bắn rồi cho mấy góc cà phê lắm đây hồng rơm hồng rơm ô tô nhiều quá ô tô Bình Dương <laughs> Sài Gòn với Hà Nội đoạn này mà thấy ờ, bãi biển đẹp đẹp cái ờ, quên nhấn ga cái là đi liền đi ra đây cũng phải ờ, lượn lên lượn xuống cái khúc này hai ba lần biển đẹp nắng đẹp đến chỗ này thì xấu à xây dở dang không để ờ, đến giờ pháp lý giờ căng lắm căng thẳng lắm đang à, chỗ à, làm việc à, tranh thủ lúc chưa tới giờ mình cho mọi người xem chỗ này ha thì nó ở ờ, Mũi Né Mũi Né mà gần ờ, phía trên Bầu Trắng á. ngay bãi biển luôn đó ngay bãi biển ngay phân Tiết uh, ờ, trời rất là đẹp nắng và biển rất là xanh đây, đi quanh đây đi quanh đây ha